Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh BLV Hút Lúa của mình thì à, hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cái giải cúp C1 nữa thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì mình đi sơ lược về những trận ngày hôm qua mà mình đã nhận định cho tất cả anh em luôn nha thì ngày qua mình có nhận định cho tất cả anh em ba trận Đó là trận U20 Nhật Bản và Jordan Thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm mã kèo Nhật Bản Thì cái trận này Nhật Bản ăn với cái tỷ số là 2-0 nha anh em Thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo này Và Arsenal với Fulham thì mình cho tất cả anh em nằm mã kèo Arsenal Thì trận này Arsenal ăn 3-0 anh em đã nằm trên và nằm tài Thì anh em cũng húp được thêm mã kèo này còn cái mã kèo West Ham và Aston Villa thì mình cho tất cả anh em nằm West Ham thì cái trận này à, với cái mã kèo là không đều thì anh em cũng đã quà mã kèo này nhưng mà anh em đã lãi được hai cái mã kèo này và bây giờ mà tối hôm nay thì mình có nhận định cho tất cả anh em thêm cái giải La Liga và giải Bồ Đào Nha nữa nha anh em thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần mà mình nhận định cho tất cả anh em nhưng mà trước khi tiến vào cái phần nhận định thì những anh em nào đang chơi bên ngoài mà nếu xem được video này thì anh em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 lợi thế hơn mà anh em chơi ở ngoài qua thầu qua cò nha bởi vậy à, còn anh em còn có thể chơi được những mã kèo gốc kèo thẻ nè anh em trung gốc cung thẻ hoặc anh em có thể xây sở kèo rồi được còn anh những anh em chơi ở ngoài anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu xong anh em ngồi anh em xem hết trận đấu anh em chỉ chờ thua thôi chứ anh em không có xây sở kèo được nha bây giờ mình khuyên tất cả anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi cho nó tiện hơn nha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 thì lượt đi là Inter Milan đá trên sân nhà của mình Inter Milan ăn cái mã kèo là 1-0 rồi anh em thì uh, bây giờ là tới sân nhà của Porto hai này gặp nhau lúc 3 giờ ngày 15 nha anh em thì à, tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội trên à, đấu trường à, Bồ Đào Nha và đấu trường Serie A nha anh em. Thì hiện tại bên phía Porto thì anh em cũng thấy Porto trong 10 trận gần nhất thì Porto đã thắng hết 8 trận và để thua hai trận. Trận thua đó là trận thua trước um, Inter Milan do bị thẻ đỏ do bị thẻ đỏ mới thua Inter Milan với cái tỷ số là 1-0 còn thua um, à, Vít à, Center với cái tỷ số là 2-1 cũng vẫn bị thẻ đỏ hai thẻ liền luôn anh em thì đó cái phong độ của cái thằng à, Bato đang rất là hay nhưng mà bị dướng hai trận gặp thẻ đỏ thì Bato đã, đã cả đành cam chịu à, với cái số phận rồi anh em còn bên phía Inter Milan thì anh em thấy Inter Milan trong 10 trận gần nhất thì Inter Milan chỉ thắng được 6 trận và để thua 3 trận và để hòa một trận trước Sampdoria mình tiến vào cái phần thành tích chơi trên sân nhà của thằng Porto nha thì anh em cũng thấy Porto chơi sân nhà sân nhà bốn trận gần nhất thì Porto đã thắng hết ờ, ba uh, trận và một trận Porto để thua Vicenter là anh em thấy Porto bị hai cái thẻ đỏ luôn bị hai cái thẻ đỏ Porto mới thua với cái tỷ số là 2-1 còn thành tích chơi trên sân khách của thằng Inter Milan anh em thấy thằng Inter Milan chơi trên sân khách rất là tệ nha chỉ chơi trên sân khách của ờ, chơi trên sân nhà của thằng Cremon đi chơi thì Inter Milan mới thắng được cái tỷ số là 2-1 tại vì ờ, sân nhà của Cremon đi chơi thằng Cremon đi chơi này đang đứng yếu nhất cái bảng xếp hạng Serie A thì anh em cũng nghĩ rằng Inter ăn được chỉ đúng lần này và để quà trước Sampdoria để thua Bologna nè để thua ờ, Sipia nè thì anh em thấy cái phong độ của thằng Inter này đang không tốt khi chơi trên sân khách nha mà gặp trận này chơi lên sân của Bồ Đào Nha sân của Porto nữa thì trận này ờ, bàn thắng nghiêng về thằng Porto rất là cao nha anh em thì cho anh em xem trong cái lịch sử đối đầu trong những trận gần nhất thì trong hai trận gần nhất thì à, Inter Milan đã thắng Porto với cái cách biệt là từ một bàn nhưng trước đó thì Porto đã thắng Inter Milan với cách biệt là hai bàn thì anh em thấy cái phong độ của hai thằng này tính theo mỗi giai đoạn mỗi à, tình huống nha anh em cái này là hai trận này là 20 2005 cách này lúc đó là Porto chưa có một cái phong độ giống như bây giờ còn bây giờ Porto đang có cái phong độ nhất định ở bầu đầu nha rồi anh em thì hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên nó chưa có một cái đội hình dự kiến hoặc là có đội hình chính thức nào cả thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này luôn nha đây tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này á, là Botto đá đồng nha anh em đá đồng thì cái trận này tài xỉu là 2.5 thì trong cái trận này anh em có thể nằm cái mã kèo là Porto được nha nằm sân đội chủ nhà được nha anh em thì tại sao mình phiên anh em nằm đội chủ nhà tại vì Porto đấu trên sân nhà của mình hầu như là bắt bại. còn phía Inter Milan chơi trên sân khách thì Inter Milan chơi trên sân khách thì có cái phong độ không tốt cho mấy nha anh em anh em thấy những trận gần nhất của thằng Inter Milan chơi trên sân khách Inter Milan là toàn để thua thì anh em cũng thấy nếu mà anh em nằm bó với mã kèo đá đồng thì lợi thế của anh em là từ hòa đến ăn anh em không có đường thua thì cái trận này Porto sẽ quyết tâm lấy lại um, thắng lợi nha anh em thì giống như uh, anh em cũng đã thấy rồi lượt đi là Inter Milan ăn trên sân nhà của mình với tỷ số 1-0 nếu lượt này uh, Porto ăn với cái tỷ số 2-1 thì Porto sẽ tiến vào cái vòng trong nha anh em tiến vào cái vòng trong thì bởi vậy mình khuyên tất cả anh em nên nằm um, nằm một cái uh, đội chủ nhà là Porto với mã kèo đó đồng còn tài xỉu 2.5 2.5 thì anh em không vội để vào mã kèo tài xỉu anh chờ có đội hình chính thức ra sân và mình sẽ cập nhật tài xỉu trên nhóm cho tất cả anh em luôn cái lúc đó anh em sẽ dễ vào hơn nha thì mình sẽ vào cái phần mà tỷ lệ kèo chính thức của nhà cái đưa ra trong trận này thì anh em cũng thấy Porto gặp Inter Milan vào lúc 3 giờ thì trên bảng là cái giờ châu Âu nha anh em là nó đang chạy 4 giờ nhưng mà bên mình là 3 giờ thì à, cái mã kèo đá đồng anh em vào Porto đội chủ nhà anh em ăn 94 tài xỉu thì 2.5 thì anh em không cần phải vội vào cái mã kèo tài xỉu anh em chờ ra sân ra sân nó đá từ 5 7 phút nếu mà nó hai thằng tấn công quyết liệt thì anh em cứ vào cái mã kèo tài 2,25 hoặc hai hòa thì lúc đó tỷ lệ anh em ăn sẽ cao hơn. Còn hiệp 1, hiệp 1 thì mình sẽ báo trực tiếp trong nhóm cho tất cả anh em để anh em có thể nằm được cái mã kèo hiệu quả hơn nha. Đó. Còn à, lót tỷ số thì à, lót tỷ số anh em có thể lót tỷ số là 10 21 cho Botto thì mình dự đoán trận này Botto sẽ ăn với cái tỷ số là 20 hoặc 21 chứ không có mã kèo là ăn một trái nha anh em thì đó là những cái mã kèo mà mình cho tất cả anh em thì anh em thấy Porto ăn hay không anh em ăn tới 13 chấm thì anh em đặt 100 anh em ăn tới 1 triệu ba lần nha thì cái tỷ lệ anh em rất ăn rất là cao thì đó là những cái mã kèo mà mình nhận định cho tất cả anh em thì hiện tại mình nhận định hơi sớm nên nó chưa có mã kèo gốc nào cho tất cả anh em còn anh em nào mà muốn chơi gốc với thẻ thì tới cái lúc mà có đội hình chính thức ra sân à, lúc đó cũng có mã kèo góc kèo thẻ lên mình sẽ cập nhật lên nhóm trực tiếp cho anh em những cái mã kèo đó để anh em có thể húp những mã kèo đó dễ hơn nha thì anh em cũng biết rồi có trang anh em chơi anh em có thể vào những mã kèo tài góc tài thẻ thì nhiều khi nó dễ ăn hơn cái kèo trận thì đó bởi vậy mình mới phiên anh em đăng ký trang để anh em có thể chơi được nhiều kèo hơn thì anh em nào mà muốn vào nhóm mình chơi thì anh em cũng biết quy định nhóm mình rồi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình là 0937072613 hoặc telegram kèo bóng hai lúa của mình